¡Gracias! ôi bi bay mình ừ. Thank you. được dạ. chưa ok tập ờ mỗi xuống bỏ xe ui nó mà em tôi cũng nhận này hái tiền năm ngàn hộ tôi đi hái không học đó ông quân ông quay qua lớp đi bốn mươi tiền bơi Sim. It

Sim. Three, boy, balloon, balloon, plan, chồng, chồng nè, được chưa? Đúng không? Được rồi, đúng không? Thế này, đúng không? Thế này, đúng không? Đấy, đúng không? này, à, three, boy, okay. 好，OK，OK，OK。 ងាកឆ្វេងថយថយឆ្វេងឆ្វេងណងតើតាំងតើ អូខេអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមកគ្នានេះឥឡូវពួកយើងជួយបោះក្អមមិនចេញយើងមានហ្គេមបន្តទៀតណាហើយមានសាប់ពូមួយទៀតយើងចាប់ក្អមបាយក្អម